Vâng, xin chào anh em, xin chào quý vị và các bạn, chào tất cả mọi người à, Hiện tại thì uh, ờ, Camry mới và cọc mới đang uh, trưng bày rất là gần nhau Và hai uh, huyền thoại cũng như hai đối thủ truyền kiếp của uh, Toyota và Honda Ngay tại triển lãm bằng công tô Show cũng vậy, đang đối đầu với nhau ở hai gian hàng uh, đối diện uh, Chính vì vậy và mình sẽ mời anh em sẽ, sẽ ngắm nhanh, so sánh nhanh một chút nhé uh, Bản này là ở Thái, tất cả các bạn này là ở Thái Ờ, đấy, đối diện là gian hàng của Honda và Accord ở ờ, được bày ở kia à, chỉ xoay camera lại là vào với Camry thôi hôm nay thì uh, sẽ so sánh Camry có gắn bộ phụ kiện TRD và phía bên kia là Accord sẽ gắn bộ phụ kiện Modulo uh, thực ra cũng chỉ thêm kit với cả cánh lướt gió thôi thì cái thiết kế mới của Camry này nếu mà nhìn trực tiếp ấy, thì nó nó trẻ hơn nó trẻ hơn với bằng cái việc ờ, mở rộng các cái lưới tản nhiệt cũng như các thanh ngôn ngữ thiết kế mới này thì cũng khá là rõ rệt rồi tôi hướng tới khách hàng trẻ hơn và nếu như không có sự thay đổi trên cả Camry và Accord mới thì chắc chắn sẽ gặp khó, khó khăn trước cái xu hướng trước cái trend về uh, ờ, ờ, SUV và crossover chính vì vậy hai huyền thoại này là uh, có những cái thay đổi phải nói là đáng ngạc nhiên luôn về thiết kế ngoại thất về trang bị tiện nghi về uh, công nghệ ví dụ cả hai mẫu xe đều có những cái gói cao cấp như là Honda thì có Honda Sensing còn Toyota là có Toyota Safety Sense uh, có camera 360 có có hỗ trợ giữ làn có có adaptive có có phanh tự động có có lùi chuồng tự động có uh, có nhiều thứ lắm và phải uh, có những bản có 10 túi khí đấy đấy là chúng ta phải ghi nhận uh, sự nỗ lực tuyệt vời tới từ hai mẫu xe này đây là phần đầu xe của Camry ở Thái là mẫu xe này có khoảng à, giá 1 tỷ mốt 1 tỷ mốt thôi bạn Đấy, đèn xe này đèn à, này là đèn Gojek à, mình cũng không biết rồi có sử dụng bóng led hay không nhưng mà có một pin mỗi bên thôi hai bên là hai pin rồi ở mâm xe mâm này đẹp đấy mâm Camry này mâm 18 lốp Bristol đây các thông số đây ạ có gì led led chữ run này này có khả năng là trang bị thêm led là phải thêm tiền rồi đấy không phải ở Việt Nam đâu mà ở bên Thái cũng thế xe sẽ không đầy đủ bản này bản 2.0G bản 2.0G so với 1.5 turbo thì nó sẽ hơi thiệt một chút về kích thước tổng thể của cả Camry nhá với cả cọc nó loanh quanh 4m9 hết chiều dài á rộng cũng vậy cạnh tranh cực kỳ luôn về chiều dài cơ sở thì Accord có mình nhớ không nhầm là dài hơn um, Camry đâu khoảng uh, 5 mm bạn 5 mm 5 mm. Và bây giờ mình sẽ ờ, sang cho các bạn ngắm cái phần đầu của Accord. Nó ngay bên này. Ước gì họ đặt uh, ờ, gần nhau thì cũng phải đỡ phải di chuyển, đỡ phải đi lại. Đấy. Đấy, đầu xe của Accord đây hôm qua bản màu đen 1.5 turbo thì sẽ không có bộ kit để có cái nhìn chân thực thì hôm nay bộ ờ, kit modulo đỏ với TRD của Camry đó cọc thì nó mềm mại hơn nữa các bạn thực ra cái xu hướng cái cản dưới cái lưỡi tản nhiệt ở dưới thì nó mở rộng ra thì bây giờ đã rất phổ biến rồi đèn đầu ác cọc nó có gì mềm mại hơn bộ kit thể thao cũng đã mang lại cho ác cọc một cái ờ, nhìn uh, yêu thương mạnh mẽ hơn và đèn thì có vẻ như đây đèn trang bị trên ác còn là led full led luôn chín bóng mỗi bên chín bóng còn Camry bên kia thì khả năng là projector còn muốn có led thì lại phải gắn riêng ác còn đây là ở Thái là 1.5 turbo nhá 1.5 turbo thì thôi sẽ không so sánh về các chỉ số về động cơ nói chung hai mẫu xe này cạnh tranh cực kỳ luôn mâm mâm 17 nhưng mà lốp Michelin Đấy. cạnh tranh trên từng cm luôn Accord phụ kiện modulo Rồi gương tích hợp trên uh, ờ, CA tích hợp trên gương uh, phần uh, thiết kế đuôi xe đây còn đuôi phía đuôi của Accord thì ờ, nếu mà nhìn ngang này thì nó rất Đức luôn nó có gì đấy Đức Camry thì nhìn nó lại Mỹ có đều là các cường quốc cả thi đấu thì cũng không biết là như thế nào nói chung đều thắng hết tiền cũng đều về túi của Toyota và Honda hết và quay loanh quanh lại về Nhật hết thôi Đó. cốp hai xe này thì tương đối là uh, rộng Đó. có đèn ờ, của Accord này thực sự đèn ờ, công nghệ đèn của Accord có vẻ như là nhỉnh hơn Camry một chút ở trông nó đẹp hơn đèn chữ C khá giống với cả Civic có mạ chrome ở cản dưới trông nó long lanh này cánh nước gió trên thì bé tí đầu đen sơn tương phản còn ờ, mái vòm sau rất rất đẹp mình thực sự là nếu như sẽ về uh, thiết kế cái phần uh, chữ C của xe thì phải nói ờ, là cái của ác cọc này rất là đẹp đây một cái góc nhìn các bạn có thể thấy này trông nó sang trọng và cốp ác cọc nó cũng rộng hơn chút 480 mấy lít ấy ờ, mình nhớ cũng không kỹ lắm đâu đây rộng luôn Còn mình cứ dự tính là có thể để được khoảng 4 ờ, bộ gôn đấy nhở Camry thì trước giờ cũng vậy 4 bộ cứ về số má thì nhiều khi nói số má chỉ là thể tích thôi còn vị trí ví dụ như những cái cái cái cái um, hộp bánh này nó lồi ra như thế này thì lại bị lại không để được đấy nhưng mà nó thiết kế khéo hơn thì sẽ lại để được đấy, thì diện tích nó là một phần thôi con này là không có đá cốp rồi camera lùi đấy, không phải camera 360 bây giờ qua ngắm luôn ờ, đuôi của Camry nhá đèn Camry thì nó hơi hiền nó hơi hiền về đèn thì thực ra mình thích đèn của góc hơn phần uh, thiết kế trụ uh, ờ, C và cái mái đằng sau cũng vậy nó vẫn gì đó là Nhật và chút Mỹ cho nó hoành tráng à, cốp của Camry thì chỉ có 428 lít đấy lại số má và Accord là 473 lít dù sao thì cũng phải thừa nhận là rộng rộng lắm cốp này đang có vấn đề không mở được hôm nãy nhờ anh ờ, anh bạn ở đây cũng không mở được có khách ở Thái Lan thì ờ, Toyota và Honda cũng rất được chuộng thiết kế vô lăng rồi à, vị trí lái thì có hai vị trí nhớ ghế này gương khiển điện này Đấy, tự động ngập điện có hộp tay ờ, để ờ, tự mình nhấn cũng có cái nhau tu trên cả bốn nhá chưa có adaptive cruise control có cruise control vô lăng vô lăng thiết kế ờ, được đấy đồng hồ khởi động start stop Ờ, ờ, mở cốp mở xăng mở cốp ESP ngắt tự động ngắt động cơ tạm thời ở đây ờ, ghế lái nhiều hướng chắc là 8 hướng rồi ở Mỹ nó phải 12 hướng thì về đây 8 hướng thôi rồi ờ, ghế sao nào ghế ghế ghế ghế thì uh, uh, trên những dòng xe tiền tỷ rồi thì thì cũng phải tương đối ổn chứ không phải là bệ tiền tay rộng rãi chỉ may khác à, bây giờ mình xem nào. thiết kế của cái tablo cửa của Camry này thì nó trông nó nhiều tầng nó nhiều chi tiết rồi Màn hình ở giữa này chắc khoảng 7-8 inch gì đấy đây à, Cũng không bật được lên nha các bạn Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập à, Theo mình ờ, được biết thì màn hình này kết nối Auto Android Auto Apple CarPlay có Kết nối USB ở dưới có uh, Sạc không dây có Phanh auto hold có phanh điện tử có bệ tì tay có Đấy, ở các dòng Camry nó rất hay là cái ghế bên phụ ấy thì uh, sẽ đẩy được đẩy được lên để tôi dành cho ông chủ ngồi ở dưới Camry rất thông minh trong những cái việc mà chinh phục những ông chủ vô lăng ba cháu thiết kế cũng được uh, Camry ở đây cũng không có hiển thị ờ, trên kính lái đấy người Thái nó cắt hết cửa sổ bản này cũng không có cửa sổ trời panorama không có rồi ได้แก่ระบบ Hybrid Generation ที่4ที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 24เ e này cũng không có sưởi sấy ghế mà là mát ghế gì cả. ใจใทุกการเดินทาต่อจากสถานการณ์และทีคอนเน็กเทเลเมดิ Cũng à ต่อ có cảnh báo điểm mù nhưng mà không có hỗ trợ giữ làn hỗ trợ giữ làn chắc là nó sẽ nằm trong cái gói Toyota Safety Sense bản này chắc chỉ có 7 túi khí thôi à, động cơ của mẫu xe này là 2.0 nha các bạn công suất nó à, động cơ này là 2.0 2.0 thì công suất nó chỉ khoảng ờ, để chút mình sẽ check lại trên ờ, cái Camry 2.0 này sẽ không so sánh được với động cơ 1.5 turbo là điều chắc chắn động cơ 1.5 turbo sẽ so sánh với cả 2.5 của Camry đây quay luôn hàng ghế sau trên Camry nhá hàng ghế sau Camry thì ờ, đấy ông chủ đang ngồi ở đó trông đẹp dài hoành tráng à? และภายใน bệ tỉ tay hơi vòm một chút khoảng giữa chân thì miên man không phải nghĩ điều hòa phía sau cổng sạc สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกับโดยคุณ rộng rãi พิเศษผ่อนเริ่มต้น à, ở đây có bản điều khiển không không đây bản 2.0 là không có rồi không có gì ไท cả ยรักลีโอแรงจริงประหยัด rèm ờ, che ขอ có แนะนำไทยรัก จะเป็นกราฟข้างใต้ ในรุ่นสมาร์ทแคปและดับเบิลแคป rồi. Đây, có người ngồi luôn, cho các bạn xem luôn. Cũng không có rèm chắn đằng phía sau. Nhìn chung bản này là bản 2.0 bản thấp. Bây giờ mình sẽ qua mình ờ, ngắm bác con. À, nếu như so sánh về động cơ ấy thì so sánh động cơ Accord 1.5 turbo này thì chúng ta sẽ phải so sánh với động cơ 2.5 của Camry động cơ 2.5 của Camry uh, hút khí tự nhiên công suất là 203 mã lực ở vòng tua 6000 uh, 6 6600 vòng phút và mô men xoắn cực đại là 250 Nm. Còn uh, Accord 1.5 turbo thì uh, công suất cực đại là 192 mã lực. Thấp hơn Camry một chút, uh, mô men xoắn cực đại lại tốt hơn 260 nhưng mà từ 1.500 vòng đến 5.000 à, vòng một phút điều đó có nghĩa là uh, nó sẽ có lợi hơn bởi vì là động cơ turbo mà chúng ta sẽ có được cái um, lực kéo lực kéo tốt ở ngay từ vòng tua thấp đấy là một uh, điều đáng uh, đáng mừng rồi cũng modulo bây giờ mình sẽ mở cửa ra Đấy, ờ, rất nhiều người đang ờ, ngắm nghía xem sáu phẩy một lít là mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của ờ, Accord đây các bạn có thể thấy phần tổng thể thiết kế xe của Accord nó đơn giản hơn không nhiều tầng không vụn như của Camry nó gì đấy đơn giản tinh tế rồi, mỗi xe một phong cách nói chung đều là huyền thoại quả à, ờ, có cruise control có có những chức năng cơ bản nhưng cao cấp thì chưa có hai vị trí nhớ ghế thưa các bạn đó bên cạnh à, đây giống hệt luôn à, auto chỉ hai ờ, ghế điều khiển hai ghế, tấm kính trước thôi gặp gương tự động có vân vân vô lăng ba chấu phải nói là cạnh tranh trên từng mm điều hòa tự động hai vùng độc lập rồi ờ, chế độ lái Eco Sport có brake hold có có sạc không dây không bản này sao mình chưa thấy sạc không dây bản cao thì mình nghĩ là có hết rồi bản 2.0 bản hybrid các kiểu có da mềm mại nói chung là về Việt Nam thì ờ, sẽ có những cái trang bị tùy chọn nó khác trang bị tùy chọn nó sẽ khác nó sẽ phù hợp hơn với uh, thị trường Việt Nam chính vì vậy những cái trang thì ờ, thiết bị nó cũng sẽ khác đó sẽ chưa có Honda Sensing trên uh, mẫu xe này hàng ghế sau hàng ghế sau rộng rộng của sao mình lại có cảm giác ờ, rộng hơn cả Camry vậy ở à, đây là do điều chỉnh ghế không nó cũng rộng thật đấy thôi các bạn rộng quá rồi bệ thì tay mình xem à ở đây ờ, cái Accord này thì lại không có bản này lại không có rèm che nắng Đấy, Camry họ họ thường có những cái trang thiết bị uh, quan tâm gọi là biết định ông chủ hơn từ xưa đến giờ ngay cả Camry 2.5 Q gì đó Việt Nam ấy cái bảng điều khiển đấy đẩy ghế trước đẩy ghế sau các là toilet chỉnh âm thanh rồi volume rồi vân vân nhiều lắm bản này cũng khoảng 7 túi khí đấy 7 túi đếm sơ sơ khoảng 7 túi khí Rồi, nhìn chung là cũng chỉ là tương đối thôi hai sản phẩm này đều là uh, như mình đã nói là cạnh tranh tới từng gọi là từng uh, mili cm Rồi chúng ta hãy cùng đón chờ hai sản phẩm này xuất hiện tại thị trường Việt Nam để có thể ờ, so sánh trực tiếp và như vậy nó sẽ khách quan nó sẽ chuẩn hơn rất nhiều còn ở bên thái là chuyện của bên thái vâng anh em hãy uh, cho mình xin một uh, subscribe nhá một comment hoặc một xe gì đấy để uh, ủng hộ vâng xin cảm ơn xin cảm ơn uh, sự theo dõi của tất cả anh em quý vị và các bạn